Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ A. Cô có phép chia 672 chia cho 21. Đây là một phép chia mà số bị chia có 3 chữ số và số chia có hai chữ số. Chúng ta sẽ cùng thực hiện đặt tính. Ta đặt tính như khi ta đặt tính chia mọi khi. Số bị chia nằm bên trái, số chia nằm bên phải. Chúng ta kẻ dọc và kẻ ngang giống như chia đặc tính mà chúng ta vẫn làm từ lớp 3 cho tới bây giờ. Khi chia, chúng ta bắt đầu lấy số bị chia, chia cho số chia. Và chia thì chúng ta phải lấy từ trái sang phải để chia, tức là chọn từ hàng cao nhất để chia. 6 không thể chia được cho 21. Vì vậy lúc này ta phải lấy 67 chia cho 21. 67 chia cho 21 ta sẽ chia như thế nào? 67 chia cho 21 được 3, viết 3. Lúc này viết 3 này ta viết vào thương. Sau đó chúng mình nhân ngược 3 nhân 1 bằng 3 số mà mình nhân ngược mình viết dưới số mà mình đem chia. Đây, cô viết 3 x 1 bằng 3 dưới chữ số 7. Tiếp tục 3 x 2 bằng 6. Cô lại viết 6 dưới thẳng dưới chữ số 6. Như vậy lúc này ta sẽ có 63 là số cô giáo vừa nhân, 67 là cô số cô giáo đem chia viết số 63 dưới số 67. Cụ thể, viết số vừa nhân dưới số mình đem chia.